chào ơi. chào lê lộc dạ ủa mẹ dắt tới mẹ. đây em hát một mình hả nha dạ không có em đi chương trình mẹ chồng nàng dâu à, dạ xong mẹ chồng em đâu hôm nay mẹ em có lịch đi phượt đó à. à, không biết giờ về tới chưa ủa? dạ thì mình ngồi mình ngồi chơi xíu chừng nào mẹ về tới thì ờ, thì nói chuyện nói với mẹ ha dạ. à, <laughs> rồi dạ, dạ, ngồi trước đi ha dạ dạ xin mời chị ngồi trước đi thôi kệ mình nói chuyện với nàng à. dâu chứ ừ. dạ nói thường lại thì uh... <laughs> ai mà chạy xe vô phim trường vậy <laughs> trời ơi trời ơi cô ơi cô wow <laughs> trời ơi hết hồn luôn á hết hồn thiệt hả dạ, dạ đại ca ơi, đại, đại, đại ca em á idol à. của mình hết hồn ngại trời quá ơi lần đầu tiên thấy mẹ chồng xì tin dễ sợ luôn <laughs> trời ơi con chào cô ạ à. dạ. trời ơi chiếc xe linh mê mẫn luôn á quá chất luôn á xin chào, chào dạ. người mẹ chồng ấn tượng nhất ai, của mẹ ai, chồng làng dâu idol của mình à, dạ, dạ, cảm dạ. ơn dạ, cô dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, <laughs> rồi mời cô dạ, con xin mời cô ạ à. ừ xin chào mọi người à. xin chào khán giả của chương trình mẹ chồng nàng dâu à, xin chào mc quyền linh xin chào mc chào mẹ chồng thì tim nhất ấn tượng nhất <laughs> chào con mẹ khỏe không khỏe mẹ khỏe không mẹ mới đi phượt về hả <laughs> con hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con mới có ờ, uh, 62 à anh <laughs> Dạ con nhiêu đó 26 à anh Trời ơi sao mà trẻ dữ vậy dạ, Trẻ là Quyền Linh luôn Chú còn chưa chạy được xe đó nữa đó con Dạ Trời ơi bữa nào mình tập cho à training sẵn sàng <laughs> rồi em giới thiệu về mình đi dạ xin chào anh Quyền Linh xin chào Lê Lộc dạ à, em là Mia à, là ca sĩ tự do và đây là mẹ chồng của em mẹ Hồng dạ, <laughs> <laughs> dạ. xin mời cô ạ à. mình là tên đầy đủ là Trần Phan Thu Hồng dạ, dạ. mình có ba đứa con trai mình lại được lời thêm hai đứa con gái là dâu cả và dâu út cái ngày đầu tiên á mà mình gặp cô con dâu này đó dạ mình ấn tượng điều gì ấn tượng là cô ấy đẹp <laughs> dạ cô ấy có cá tính dạ. ờ, cách đây 3 năm con trai của mình đó là triệu vương ở nhà hay gọi là đi đen thì nó cũng chơi dạ, mô tô cũng hơi đen à. Dạ. <laughs> biết rằng con trai mình có bạn gái có trước đó có bạn gái lâu rồi nhưng mà đến khoảng 3 năm thì mình biết là cái bạn gái này sâu nặng hơn bạn gái khác hỏi uh, con trai như vậy là mẹ đó thì là À, không cần con dâu đẹp mày chỉ cần à, người ấy của con là biết thương yêu con bằng tấm chân tình và phải có hiếu mình phải có hiếu là đặt ra tiêu chí đầu tiên và nhất là uh, mẹ cần là người ấy của con phải hiền <laughs> thì, thì, thì lúc chắc không lúc này là con cười <laughs> con cười mà, con nói hiền mà, đó giờ là cô thấy là chị có hiền không cô rồi à, đôi khi nó cũng đó, dữ <laughs> sau đó thì à, mình chỉ đưa ra cái lời khuyên thôi để cho các con nó tự à, bay bằng đôi cánh của nó thì uh, dương mới nói lại với chị đó là uh, hai tiêu chuẩn trên á là đẹp và có hiếu là ok đó mẹ còn à, con á thì à, về vấn đề hiền á con chỉ thích con gái mà hơi dữ dữ xíu <laughs> và có cá tính thì à, bây giờ là Mia với lại con trai mình cưới được hơn một năm rồi yeah. Dạ. thì mình thấy là con trai mình nói đúng <laughs> chị thì sao những cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó chị cảm thấy lo sợ điều gì không lúc đó giống như là mới quen chồng được có chồng con được có một tháng thôi là tình cảm chưa được sâu nặng lắm thì cũng dẫn đi gặp mẹ mà trong cái đợt đó là cái tour đang đi mô tô chơi chung với mọi người á xong rồi gặp mẹ cái à, chồng kiểu cũng chưa biết cách giới thiệu đây là bạn gái của con hay sao đó cái xong cái chồng con xong mẹ nhìn <laughs> con mình phải làm nghiêm dạ chào cô <laughs> tỏ vẻ là giật mình đúng không <laughs> mặt mẹ sợ <laughs> quá quá khó quá ờ. giờ sao ta à. ờ. rồi cũng lạng lạng vòng vòng vòng rồi mất tiêu luôn con lưỡi lưỡi lưỡi lưỡi không đi mất tiêu luôn giờ biết tính chắc lo giỡn á dạ phải làm tính... thì vậy thôi nhưng mà tính lại. tình rất là à. con người này rất là cởi mở nha dạ rồi sau đó khi mà làm dâu dạ thì sao à, với con trai mình thì mình ra những tiêu chí như thế rồi à, với con dâu thì à, lúc nào á mình cũng muốn con dâu mình với tâm thế là con gái của mình Ừ, con suốt đời làm dâu của mẹ nhé dạ. nhưng mà với tâm thế là con gái của mình nhưng mà về cô ca sĩ này có nấu thì, cơm nấu à, nước giặt có anh, gì không chắc là nàng ấy cũng muốn tạo cái ấn tượng với mẹ chồng cũng dễ thương lắm tới nhà thì cũng bay vô làm bếp rồi cũng dọn dẹp nhưng mà lúc đó là chị nhớ là chị đã cắt hết chị nói không con không phải làm gì hết á cái đó mẹ làm được con cứ thoải mái đi không có gì là phải là phải lo lắng hết á thành ra là chị thì không khe cái đó cái chuyện mà làm dâu phải phục vụ mẹ chồng này kia nọ thì hình như là chị không thích lắm tại vì tại sao phải như vậy đó, mình cứ thoải mái cho các con mình đi tại vì á, hai vợ chồng của em là sống riêng nhà không có sống với mẹ thì lâu lâu mà có qua chơi với mẹ em cũng nhào vô phụ này kia mà cũng cho đó là không cho em cũng sợ rồi lỡ mà khoái mình không dạ cũng cũng hơi khoái nhưng mà ờ. nhưng, nhưng mà cũng sợ là sợ tự nhiên giờ mình ỷ y quá để cho mẹ làm thì cũng kỳ quá con cái bất hiếu ờ. nên là, em cũng phải nhào vô nhào vô nhưng mà không cho dạ. dạ. cô thì ờ, có ba đứa con trai thì trai đầu với trai út là út vương đó là chồng ya đó là là là có gia đình còn đứa giữa thì chưa dạ đó thì như vậy cũng đơn giản lắm nó thì mỗi lần cứ ra chơi rồi hỏi thăm nhau rồi thỉnh thoảng này chị cũng ờ, chủ động nấu cơm rồi nấu đồ ăn thức uống kêu mấy em nó đem đồ ăn đồ để lấy đồ qua đem về bên đó ăn dạ dễ thương quá dạ. con trai giữa là nhiêu tuổi rồi à, con trai giữa là sinh năm 94 à, út thì là 93 ba, em em anh giữa là 93 út 94 anh nói lộn rồi à. hay hay lắm cẩm rồi giữa 93 dạ, ba. dạ giữa 93 ba chồng em 94 con Chín đi xe đó không con <laughs> ai cũng làm bài đi xe đi xe đó về ước gì ước gì Đây là về đường chiến hả cô nhà gì nữa tao gặp chị mia đi <laughs> giờ xong tự nhiên giờ thành chị lộc <laughs> chị lộc biết đâu mình hôm nay mình nói sự thật sự thật sẽ thành sao dạ. <laughs> biết đâu được bữa nào đi phượt uh, với con bữa đi sẵn sàng sẵn sàng nhưng mà ủa chị vậy là chị có hay đi phượt với mẹ không có nhưng mà ngồi không nổi <laughs> ngồi, ngồi là ngồi. nửa đường là đứt gánh là đi lên bay về ủa vậy hả hoặc là đi xe khác về chứ ngồi ngồi về mà lắm chân <laughs> ủa sao mẹ chịu nổi hay quá vậy ờ, chị không hiểu đam mê đam mê nói chung là cũng ờ, xin phép chương trình nói thêm chút xíu dạ. tức là mình là nói chung là biker thiết thiệt là mình có biết lái xe tải nè biết lái xe bắn tải nè rồi à, có niềm đam mê đi rất là nhiều với là xe phân khối lớn là dạ. đam mê con đường đó mà đường việt nam mình thì quá đẹp lên à, uh, <laughs> ké xe chút hơn để xe đẹp anh ơi Giờ quên luôn mẹ chồng thằng dâu quá hai mẹ con thấy là rất là kháng khích và chia sẻ với nhau, nhau nhiều luôn á dạ, dạ điểm chung của hai mẹ con mình là gì chị nếu mình nói về sở thích hay là cách ăn mặc thì không có điểm chung nhưng yeah. Dạ. mà điểm chung duy nhất đó là mẹ thương con em thương chồng tức là điểm chung là cùng thương một người <laughs> <laughs> tức là khi mà hai mẹ con gặp nhau á là chủ đề là ông kia <laughs> nói về ông kia rồi tan sẻ tình thương rồi nói chung là chia sẻ về chồng rất là nhiều dạ còn về vụ ví dụ như là uh, ăn mặc em thì hay trang điểm chảy chuốt dữ lắm nhưng mà mẹ em rất là đơn giản dạ, dạ. tại đi phượt mà dạ rất là đơn giản cho nên nhiều khi em đi chung với mẹ em có hơi nhín thời gian 10 15 phút để em quịnh quịnh cái chân mày rồi cái cô cái con rồi đó em thấy em ngại lắm tại em sợ mẹ đợi này kia đó đó em cũng muốn làm giống như là lâu lâu mẹ cũng ờ, này kia với em ờ, tha son rồi đó kiểu hai mẹ con chia sẻ với nhau đi tiệc đi đâu đó dạ thì em chăm sóc cho mẹ <laughs> thôi để vậy đẹp anh để tự nhiên đẹp hơn để <laughs> mình đẹp sáu rồi đẹp thiệt mà đẹp thiệt thật sự là sáu mươi mấy tuổi mà gương mặt nó rất là căng tròn nha cảm ơn cái thần thái của cô nhìn trẻ lắm cô yeah. Dạ. nó năng động từ bên trong kìa kìa không phải bên ngoài đâu tóc này là móc lai đó mọi người <laughs> highlight dạ những cái điều gì mà cô thấy chưa hợp với lại con dâu của mình hiện giờ là mình chưa thấy điều gì mà chưa hợp thì mình chỉ ờ, nhắc nhở với lại ờ, con dâu đó là mẹ chồng nàng dâu có ý nghĩa muốn nói lên nó thường thường nó có một cái khoảng cách hoặc là một cái gì đó mà nàng dâu phải chiều mẹ chồng hoặc là mẹ chồng thì hồi xưa người ta hay nói là cà nanh dạ. à, con mình đang thương yêu mình bây giờ phải chia tình thương qua cho cô này nữa cho vợ nữa thì à, cái đó mình thấy là nó mình phải suy nghĩ lại dạ. tại vì nói về hạnh phúc niềm vui và nỗi buồn nó không phải như là một cái hữu hạn dạ. đó, cái niềm vui thì mình nghĩ nó sẽ được nhân đôi mà cái nỗi buồn nó sẽ được chia nửa thành ra con có cái gì vui á cứ tâm sự với má dạ. còn có cái nỗi buồn gì cũng tâm sự đó, thằng vương mà nó có ăn hiếp con á con cứ nói má <laughs> hai má con mình là một phe à, dạ, dạ, dạ, quá <laughs> dữ có sự ok ha <laughs> với chồng <laughs> mẹ em đang facebook gì nè sợ vợ mới hạnh phúc nha con mẹ em đang facebook vậy là, là vợ là đi với con suốt cả con đường à, cuộc đời còn mẹ thì đi một đoạn thôi đúng rồi à, thành ra rồi. là tụi nó vui à. là mình sẽ vui nhưng mà mẹ cũng hơi buồn con gái con dâu đó sao vậy chú nó đang đi phượt ngon lạnh nó xuống nó đi giữa chừng nó nó nó, nó đau mẹ cũng đau sao mẹ đi được dạ buồn chứ mình phải thông cảm nha cố gắng phải ráng đi hết con đường như mẹ chứ dạ <laughs> ủa mà cũng đi vậy là mẹ chồng chở chị hay là chồng chở chị hiếm khi mẹ chồng chở lắm thường là chồng chở à dạ, dạ. nhiều khi chồng của em chạy mà chạy chạy chạy nhanh á mà bình thường em gái mà em điệu em hay nói lông mi lắm <laughs> xong rồi á bay hàng lông mi nó bay vậy nè <laughs> tới nơi là coi như hai hàng lông mày nó lên trên đầu luôn do ờ, một thời gian cũng ngắn như thế giữa mẹ chồng nàng dâu có một cái khoảng cách nào không tại vì hai người cũng ở hai nhà khác nhau dạ, đó dạ. thì có khoảng cách nào không thường, thường hay điện thoại anh điện thoại qua lời hỏi thăm dạ hôm nay tụi con có ghi lộn không tại vì mẹ hay hỏi tụi em là bữa nay có gây lộn không con <laughs> ủa vậy là thường hay gây lộn lắm hả cô dạ, không có tại vì mình ghẹo vậy đó à. mà có gây lộn thì mới dạ. thương yêu nhau hơn chứ không lẽ dạ. đi ra gây lộn với người khác <laughs> thôi vậy dạ, thôi nhưng nhưng mà cô ơi dạ. cô còn điểm nào mà chưa hài lòng ở chị không cô không ừ, con dâu của mẹ vẫn là như vậy dạ vẫn hơi bướng bỉnh à, hay có những cái bất như ý với chồng yeah. nhưng mà trên tinh thần là thương yêu nhau yeah. tôn trọng nhau yeah. vậy thôi yeah. ha còn gây gỗ chút đỉnh không sao vui hay giữa bây giờ thằng dâu này nè rất là cởi mở mẹ chồng dễ gần dạ, con dâu dạ. có thể nói với mẹ chồng đôi khi nói xin lỗi như một người bạn dạ. có thể giỡn với nhau có thể đùa với nhau đúng dạ. thành ra cái sự gần gũi này cái sự cởi mở này á nó khó có cái khoảng cách với nhau và khó có giận nhau ờ, nếu mà có gì là mẹ chắc nói luôn à chứ mày dạ, đâu chờ đợi đâu dạ, đúng không dạ, đúng. mình cũng hà nóng lắm á nóng tính ừ. lắm á làm gì làm liền nói à luôn. dạ nói luôn à, dạ. à. như vậy <laughs> nói xong rồi cười hà rồi xong <laughs> dạ. dạ. nhưng mà chị với mẹ chồng á còn cái điều gì đó e ngại nữa không thì giống như là trước đây á là em sống trong gia đình với ba với mẹ là kiểu rất là thân thiết kiểu ôm hung tối ôm hung chút chút chút rồi đi ngủ rồi này kia vậy đó thì đôi lúc cũng rất là muốn lại ôm hung mẹ đi <laughs> trời ơi không? ý là lúc từ, mới quen á từ lúc làm dâu giờ là chưa hôn mẹ không, đúng không Có hôn, có hôn nhưng mà đôi lúc á giống như là tự nhiên chạy chạy chạy lại cái tự nhiên hơi ngại ngại ngại rồi ve về rồi ve ve dài số ve là em hay kêu chồng em phải hôn mẹ đúng rồi phải thể hiện tình thương với mẹ tại vì em thấy được vậy là khôn đó đúng luôn kiểu cứ kiểu cứ ngại ngại rồi đó dạ dạ quá bảy mươi mốt mỗi lần út hôn người phải kêu con dần